thì uh, ví dụ như là bạn nghĩ rằng là uh, khi bạn nghe được uh, các bạn sale uh, tư vấn cho bạn là ví dụ như căn nhà 10 tỷ bạn chỉ cần ờ, thanh toán 30 phần trăm đó là 3 tỷ trong vòng 2 năm chẳng hạn thì mỗi năm bạn sẽ chuẩn bị 1 tỷ rưỡi đóng theo tiến độ à, và sau đó hết 2 năm à, khi bạn nhận nhà tức là à, lúc đó thì bạn có thể là bán ra và bạn thu cái lợi nhuận về thì đó cũng gọi là đầu tư lướt sóng ha nhưng à, bạn phải nên nhớ cái à, những cái rủi ro có thể gặp phải khi bạn đầu tư như vậy ha thì à, đó cũng là cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay bạn à, sẽ phải đánh giá tất cả cái vấn đề nó thật là rõ à, tại vì à, khi mà bạn bắt khi mà bạn nhận nhà thì những cái nhà đầu tư khác họ cũng tình trạng như bạn họ cũng đầu tư như vậy họ cũng nghĩ rằng họ chỉ cần 30% thôi tới khi nhận nhà thì họ bán nhưng mà nếu lúc đó bạn không thể nào bán được thì liệu rằng à, bạn có đủ tài chính để bạn à, thanh toán hết hoặc là bạn có thể là trả nợ vay ngân hàng để có thể là đóng tiếp và giữ lại cái tài sản đó và chờ để bán hay không nó có nhiều cái rủi ro mà ảnh hưởng tới cái việc mà là bạn à, không bán được ngay cái thời điểm đó thứ nhất đó là số lượng hàng được nhận à, cùng lúc và bán ra rất là nhiều à, cái nguồn cung á nguồn cung á là có cả hàng sơ cấp và có cả hàng thứ cấp à, sơ cấp là là sao sơ cấp là sẽ có những trong cái khu đó cũng sẽ có những cái hàng mới của chủ đầu tư ra à nó đó cũng sẽ là cạnh tranh với cái cái cái hàng của bạn sắp ra hàng và hàng sơ thứ cấp đó là à, hàng mà ở những cái khu vực khác ở lân cận đó à, nó cũng có những cái à, căn hộ hay là căn nhà cũng cùng với cái vị trí của bạn à, và cùng với cái mức giá của bạn thì đó nó cũng cạnh tranh với cái sản phẩm của bạn hoặc là cái ờ, lúc đó phải cạnh tranh về giá có thể rằng là cái giá của bạn à, có thể là nó tốt đi à, nhưng mà chủ đầu tư hoặc là những cái dự án khác họ sẽ đưa ra một cái mức giá cho dù nó cao hơn nhưng à, họ sẽ hỗ trợ rất là nhiều thứ ví dụ như là khuyến mãi hay là chiết khấu hay tất tất tật rất là nhiều cái offer để cho uh, họ bán những cái sản phẩm mới thì đó uh, bạn cũng phải uh, nghĩ đó là cái cái cái cái sự cạnh tranh của bạn cái rủi ro của bạn có thể gặp phải rủi ro thứ hai đó là rủi ro từ phía chủ đầu tư ví dụ như là chủ đầu tư họ làm nhà nhưng mà họ ờ, khi mà họ ờ, xin cái thiết kế họ là như vậy nhưng mà tới lúc họ làm họ thay đổi thiết kế và thay đổi thiết kế làm nhà nước họ không công nhận cái điều đó thì không công nhận thì không thể nào bàn giao được cái công trình đó cái tòa nhà đó hà và cái à, căn hộ đó cho bạn được và đâu đó tiền của bạn hả à, đã đóng hết à, và ngân hàng hoặc là ngân bạn cũng phải trả ngân hàng nhưng à, bạn không thể nào nhận được nhà bạn cũng không thể nào uh, cho thuê được cũng không thể nào bán được thì cái rủi ro là như vậy à, và lúc đó bạn không thể nào lướt sống được luôn ha và bạn bắt buộc là phải à, vay hoặc kiếm tiền để trả nợ trả cái cái bớt cái số tiền đó đi đó là cái chủ đầu tư mà cái rủi ro từ chủ đầu tư cũng rất là là là lớn nên là khi mà bạn mà lựa chọn những cái um, sản phẩm để mà lướt sóng thì bạn cũng phải chọn những cái chủ đầu tư uy tín à, và cái rủi ro nữa đó là như lúc nãy tôi cũng đã chia sẻ đó là về rủi ro về tài chính của bản thân bạn à, bạn um, khi mà bạn um, nghĩ rằng là mình chỉ cần giữ đủ 30 phần trăm để đóng trong vòng 2 năm này thôi và sau đó mình bán khi mà bạn không có đủ tiền để mà đóng tiếp thì ờ, hoặc là bạn sẽ bán lỗ hoặc là bạn sẽ phải uh, thanh lý cái cái tài sản đó cho chủ đầu tư thì uh, nói chung là uh, nếu mà mình không có tính toán ngay từ đầu và dự trù những cái khoản thu nhập khác ví dụ bạn chỉ có một cái khoản thu nhập thôi à, bạn nghĩ rằng là bạn sẽ có đủ để tiền đóng cái số tiền đó nhưng nếu mà có trường hợp không mong muốn xảy ra bạn mất cái shop đó bạn không có thu nhập để mà thanh toán à, thì coi như là bạn không có khả năng là phải chi trả thì mình lúc nào mình cũng phải dự trù tất cả những cái việc đó để mình không có bị à, rủi ro khi mà đầu tư nước sóng à, và những cái lưu ý mà khi mà bạn à, đầu tư theo kiểu mà là à, lướt sóng thứ nhất đó là Ờ, bạn phải lựa chọn chủ đầu tư uy tín thì như lúc nãy tôi đã trao đổi rồi ha tức thì khi mà bạn chọn những chủ đầu tư uy tín thì họ khi mà họ thu tiền của bạn họ sẽ xây đúng cái thời gian đó và họ giao nhà đúng cho bạn bạn có thể là bán uh, thu tiền hoặc là có thể là uh, cho thuê để có thể À, thu dòng tiền hàng tháng lưu ý thứ hai đó là bạn đầu tư à, không được đầu tư dàn trải theo phong trào không phải là cứ thấy người ta mua là mình mua và mình à, luôn luôn tìm hiểu cái cái cái sản phẩm mà mình muốn mua đó tìm hiểu thứ nhất đó là tìm hiểu chủ đầu tư tìm hiểu thứ hai đó là cái vị trí đó nó có phù hợp với cái việc mà mình đầu tư hay không mình mua để mình bán lại cho ai người nào sẽ sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình à, cái sản phẩm mà mình mua đó đúng không ví dụ mình mua mình nghĩ rằng là mình sẽ bán cho những người mà à, họ đi làm ở quanh cái khu vực đó hoặc là những người mà họ những cái chuyên gia họ làm ở những cái khu công nghiệp chẳng hạn thì à, mình định ra như vậy và mình cũng à, tìm hiểu kỹ rằng là có khả năng bán được hay không có khả năng thuê được hay không ha cái lưu ý nữa đó là bạn phải lựa bạn phải dựa vào cái nguồn vốn cái tình hình tài chính của bạn để bạn à, chọn đúng cái phân khúc mà bạn à, có khả năng mua ha à, chứ không phải là đúng là theo chọn theo cái nhu cầu của khách hàng nhưng cũng phải là chọn theo cái khả năng của bạn có mua hay không đừng cố ha ví dụ như là người ta hay nói rằng là bạn cứ mua đi bạn chỉ cần trả 30 phần trăm thôi nhưng tính toán bạn nếu mà bạn phải trả 70 phần trăm thì nó rất là mệt mỏi chẳng hạn thì tốt nhất khi mà khi đầu tư bạn à, nên à, chuẩn bị là 50 phần trăm thì nó an toàn hơn cho bạn à, và tiếp theo đó là lưu ý khi mà bạn sử dụng cái đòn bẩy tài chính thì à, bạn à, khi mà vay thì bạn phải tính toán thật kỹ cái à, thời gian vay à, cái phương án vay à, và trả lãi và gốc luôn hay là chỉ trả lãi không nếu nếu mà bạn chỉ trả lãi không thì một thời gian cũng có thể là nếu trong cái thị trường mà nó sôi động trong một cái thị trường giá lên là bạn muốn tiết kiệm tiền thì bạn chỉ có trả lãi suất thôi và thì nó cái số tiền đó nó sẽ thấp hơn và khi mà bạn à, tới thời điểm bạn bán đi bạn vẫn thu được một số tiền ha còn nếu mà trong cái thị trường mà là đầu tư trung và dài hạn bạn à, nên xem xét cái việc mà mình sẽ thanh toán cả vốn cả gốc và lãi tại vì khi mà bạn thanh toán lãi là chỉ là cái số tiền mà nợ ngân hàng thôi còn bạn thanh toán gốc đó là số tiền mà bạn tiết kiệm được thì sau một thời gian cái số tiền tiết kiệm được của bạn nó sẽ tăng dần tăng dần lên và cái số tiền à, lãi ấy, nó sẽ thấp xuống là tại vì bạn đã trả bớt cái nợ gốc rồi thì à, mình cũng phải tính toán cái phương án đó và xem xét cái việc mà là à, chọn của ngân hàng xem rằng là ngân hàng nào à, đang là lãi suất tốt nhất và khi mà à, nếu mà mình trả sớm thì mình có bị phạt hay không phạt bao nhiêu tiền và nhiều cái cái cái cái việc mà ngân hàng hỗ trợ như thế nào đó thì mình phải chọn ít nhất là hai ba ngân hàng để mình lựa chọn ha rồi à, tiếp theo đó là cái việc mà khi mà bạn lướt sóng thì bạn phải rất chú trọng về cái vấn đề pháp lý của dự án ví dụ như cái dự án đó à, họ đã có giấy phép xây dựng rồi họ có những cái uh, quyết định đầu tư hay là uh, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng à, thì chỉ là cái vấn đề thời gian bạn nhận được thôi còn nếu mà cái dự án đó uh, chưa được cấp phép uh, họ chưa có gì hết ha thì khi mà họ huy động như vậy thì ờ, cho dù bạn đóng 30% rồi bạn cũng không nhận được ờ, bạn cũng chưa được ký hợp đồng mà khi không ký được hợp đồng thì cũng không thể nào mà nước sống được à đó là cái vấn đề pháp lý nó quan trọng là như vậy ha tiếp theo đó là bạn phải uh, uh, quan tâm tới vị trí của dự án uh, rất quan trọng cái dự, vị trí của dự án đó nó có thuận tiện uh, có thuận tiện với cái việc mà đi lại à, có kết nối được cái cơ sở hạ tầng hay không có kết nối được những cái tiện ích ha và cái việc mà làm những tiện ích đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc mà thanh khoản của thị trường giá bán quy hoạch và khả năng tăng giá bạn phải xem xét tất cả những cái vấn đề đó để giúp bạn tránh được rủi ro khi mà bạn à, đầu tư nước sống. đó là một vài cái thông tin tôi muốn gửi đến bạn à, mong rằng khi mà bạn đi đầu tư à, và muốn nước sống thì bạn sẽ có được những cái thông tin đó để đầu tư nó hiệu quả và an toàn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo